tỷ phú số 1 Trung Quốc và bài học kinh doanh. Jack Ma hay còn gọi là Mã Vân, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964, là tỷ phú doanh nhân thương mại điện tử người Trung Quốc. Ông là người sáng lập và là chủ tịch tập đoàn Alibaba, một gia đình của các doanh nghiệp dựa trên Internet rất thành công. Ông là doanh nhân Trung Quốc đại lục đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes. Tiểu sử và sự nghiệp Jack Ma sinh ra ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngay từ lúc còn trẻ, Jack Ma đã mong muốn học tiếng Anh, nên mỗi buổi sáng ông đạp xe đạp trong 45 phút vào đến một khách sạn và đàm thoại tiếng Anh với người nước ngoài. Jack Ma thường làm hướng dẫn viên du lịch cho họ quanh thành phố miễn phí để thực hành và hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Sau đó, trong thời trẻ, mặc dù đã hai lần thi trượt kỳ thi tuyển sinh, ông vẫn tiếp tục thi lần thứ ba mới đỗ vào Học viện Sư phạm Hàng Châu, sau này đổi tên thành Đại học Sư phạm Hàng Châu. Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Anh, trường Hàng Châu năm 1988, ông dạy tiếng Anh nhiều năm ở Viện Kỹ thuật Điện tử Hàng Châu với thu nhập 12 đô một tháng. Jack Ma lần đầu tiên tiếp xúc với Internet vào năm 1995 trong một chuyến đi ngắn tới thành phố Sitter. Từ khóa đầu tiên mà ông tìm kiếm là từ bia hơi trên Yahoo và nhanh chóng bị ám ảnh bởi mạng máy tính toàn cầu. Sau đó, ông thành lập công ty Internet đầu tiên của mình, một danh bạ trực tuyến tên là Chinapet. Nhưng năm sau đã từ bỏ sau khi chính quyền ép thành lập liên doanh với một doanh nghiệp nhà nước. Năm 1999, trong một căn hộ ở Hàng Châu, ông cùng 17 người bạn thành lập doanh nghiệp Alibaba với số tiền vốn 60.000 đô. Hiện tại Alibaba đã có một công ty toàn cầu với 22.000 nhân viên và 90 văn phòng trên thế giới. Hai website phổ biến nhất của hãng đóng góp tới 80% doanh thu ngành bán lẻ trực tuyến tại Trung Quốc. Mỗi ngày, hai website này có đến hơn 100 triệu lượt truy cập. Alibaba còn điều hành một dịch vụ thanh toán điện tử, một quỹ đầu tư, kinh, kinh doanh điện toán đám mây và một số dịch vụ cho điện thoại di động. Alibaba còn mua lại các công ty trong lĩnh vực giải trí, thể thao, truyền thông và cả một đội bóng đá. Tính đến thời điểm tháng 8 năm 2014, theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, ông đã sở hữu khối tài sản 21,9 tỷ đô la Mỹ. Jack Ma nắm giữ 9% cổ phần trong tập đoàn Alibaba. Lời khuyên bán hàng của tỷ phú Jack Ma Khi bán hàng cho bạn bè hay người thân trong gia đình, dù bạn có bán bằng giá nào đi chăng nữa, thì họ vẫn đang cảm thấy bạn đang kiếm tiền từ họ. Dù có rẻ tới mức nào đi chăng nữa thì họ vẫn không trân trọng điều đó. Đây chính là lời khuyên của tỷ phú Jack Ma đối với những người đang kinh doanh. Jack Ma nói rằng sẽ không có những người sẽ không quan tâm đến chi phí, thời gian và nỗ lỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Họ thà để người khác lừa gạt kiếm tiền từ mình còn hơn ủng hộ những người quen biết. Lý do đơn giản bởi trong thâm tâm của những người này luôn nghĩ rằng liệu anh ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ mình thay vì nghĩ rằng anh ấy đã giúp mình tiết kiệm được bao nhiêu. Những triệu phú, tỷ phú đã làm giàu bằng cách nào? Một trong những lý do chính là những người này luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác kinh doanh, quan tâm tới lợi ích của người khác và quan trọng nhất, họ biết làm như vậy tự nhiên sẽ nhận lại được nhiều hơn. Họ hỗ trợ bạn bè và sau đó bạn bè sẽ hỗ trợ lại họ. Cứ như thế, vòng tròn của sự giàu có sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển hơn nữa. Như một quy luật logic phát triển đơn giản, bạn sẽ trở nên giàu có nếu hiểu được điều này. sách Ma nói rằng, trong bán hàng, người đầu tiên tin tưởng bạn chính là những người xa lạ. Bạn bè sẽ là những người dè chừng bạn, thậm chí bạn thân sẽ xa cách bạn, còn gia đình sẽ coi thường bạn. Tuy nhiên, thật chớ treo tới ngày mà bạn đạt được thành công có thể chi trả cho những bữa tiệc sum họp hay những chuyến đi chơi, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả những người kể trên đều sẽ có mặt ngoại trừ những người lạ. Điều này có nghĩa là gì? Muốn bán được hàng, chúng ta cần phải đối xử với những người lạ tốt hơn và thậm chí tốt hơn cả những bạn bè của bạn. Người lạ chính là những khách hàng tốt nhất.